thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thành văn chúng cập nhất thiết thân hiền duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác Phật sự phổ chư chúng sinh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 đại a từ đại a bi

thành chào đón chư tăng đến thuyết pháp họ thúc dục nàn nàn Wanda. phần phước đức tòa nguyện con hạnh phúc hân hoan trong lúc được ngạ quý kế chuyện này vì ấy chú ý lắng nghe lời nói và về sau khi đã làm xong công việc vì ấy đến kể chuyện kia cho bà mẹ nó các vị kết tập kinh điển ghi lại các vần kể sau vội nói ra đường rồi và dâng lễ cúng dường phước phần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 cô gái giang hồ tên là Sejini, vì phỉ bán chư Tăng là kẻ vô dụng, không biết cung kính cúng dường, nên chết đọa làm nữ ngạ quỷ, thân thể trần truồng, hốc hác ốm yếu trơ xương, bị đói khát và chịu cảnh nóng bức thiêu đốt. Duyên lành nàng gặp được một vị cư sĩ tại gia, nàng kể câu chuyện của mình cho vị ấy nghe, với tâm ăn năn hối lỗi, và hiểu được lợi ích của sự cúng dường chư Tăng. Nàng nhờ vì ấy báo cho mẹ già còn sống, lấy số tư trang mà nàng để dần cúng dường chư Tăng, hồi hướng phúc đức ấy cho nàng, và nàng đã được thoát khỏi cảnh khổ, được hạnh phúc và dung nhan xinh đẹp. Qua đây, chúng con hiểu được chư Tăng thật là cao quý, là ruộng phước điền của nhân thiên, là nơi cứu độ cho chúng sinh thoát khổ. Ai với tâm cung kính chư Tăng, cúng dường thì được hưởng phúc báo lớn từ nơi Tam Bảo. Chúng con nguyện nương đức Sư Phụ và Đại Tăng tinh tấn tu hành, nguyện có nhiều người chân thật xuất gia tu hành để cầu thánh quả, cầu vô thượng Bồ Đề, làm lợi ích cho chúng sinh. tụng kính con đức phật